Trời ơi, cái quân què gì dây bà <laughs> Người ta có trình mà Người ta có trình thì người ta có quyền chửi Mình không có trình, mình nghe chửi thôi Vào game sâu phím tắt à, Phím tắt cho em học hỏi Phím tắt à, đây nè Anh chỉnh luôn đây nè phím tắt thì anh giữ nguyên à anh không có chỉnh cái gì đâu em ơi anh chơi mặc định anh chỉ chỉnh phím nhanh thôi ok còn mẹ cắn luôn ây à ây à hình như thằng pan vô hay sao á thằng pan vô hay sao á ta ơi Hello à. Rồi thằng Pan với thằng Saco này kề thuê này Để mình xem thử Mày Lấy được cái thu thập thôi anh em Xóa gì Mở ờ, tắt tắt mở. À, chết mẹ rồi. Nè. Người ta có thực lực, người ta có quyền chửi. <laughs> Này thấy không, thằng Pan nó cover liên tục chứ kìa. Đây đây đây đây, anh đây. Người ta có thực lực, người ta có quyền chửi. Người ta có thực lực người ta có quyền chửi Bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi Ire bỏ đi Hello hello anh em Nóng à nóng hay sao bực nóng mà à, Anh thì thích bực quạt thôi chứ không có thích bực điều hòa Pan lên kìa, pan lên kìa, pan lên kìa, pan lên kìa, Pan pan pan pan. Ây da. Rồi tệ. Sao? Vô được không? À, quả đấy mà ăn mít kìa lên em a à, con sặc con sặc cô ở sau Ê, vô vô vô vô vô vô vô vô anh em ơi chết rồi da dạ, ai da ai da, chết anh rồi Vào góc xấu quá Ê, nó free em ơi, nó free em ơi được không vậy rồi chết này trời đất Trung Nam Hoa <laughs> ốc <laughs> góc xấu quá nha không không giết được đâu ông ơi mở đánh đi em mày mở đánh đi em mày mở đánh đi em mày mở đánh nào mở đánh nào mở đánh nào ê ê ê ê đằng sau đằng sau đằng sau đằng sau ê da tay le kìa tay le kìa tay le kìa em ơi vào tí là chết rồi từ từ từ từ từ từ bình tĩnh người ta có thực lực mà người ta chỉ là bình thường rồi về đông anh về nhá về nhá về nhá về nhá nó ra này người ta có trình mà người ta thích chửi mình không có trình thì mình nghe chửi ờ, Đơn giản Không có trình thì mày nghe chửi oh, Thằng này á mình à không, thằng này thằng ờ, thằng Jin có đồng hồ kia kìa. nè nè nè nè nè nè đâu rồi đâu rồi không có ai rồi một thằng này từ từ nhá từ từ nhá hai thằng nè máu nè từ từ từ từ lui lui lui lui lôi một tí có tivi à có tivi à có tivi à lên à lên à lên à lên à lên à lên à lên à lên à Người ta có trình mà, người ta có trình mà Không en được, không en được, không en được En à Ban với man phai Ban với man phai Ờ Sao en ta Bớt nhà nhá, bớt nhà xem thử nhá Nhà thôi, nhà thôi, nhà thôi mọi người nhà thôi nhà thôi ê win rồi win rồi win rồi ai dạ người ta có trình mà người ta có trình thì người ta có cười chửi mình không có trình mình nghe chửi thôi